là Huy đến từ công ty An Home thì hôm nay mình có một điều rất là thú vị để chia sẻ với các bạn đó là về cái sản phẩm đá mỏng Aston à, của công ty mình thì công ty mình à, đang à, hiện tại là phân phối độc quyền cái dòng đá mỏng Aston này tại thị trường Việt Nam và tại sao nó lại đặc biệt như vậy thứ nhất các bạn có thể thấy đây chính là cái mặt đá tự nhiên nha 100% đây là bóc tách từ núi đá tự nhiên và cái mặt đá này các bạn có thấy được cái lỗ sần sùi của nó đó à. còn cái vấn đề thứ hai đó là tại sao nó lại ờ, nói chung là được ưa chuộng như vậy trong cái ờ, thị trường mà đá trang trí đây các bạn có thể thấy mỗi một cái tấm đá như vậy đó nha là cái độ mỏng của nó nó chỉ dao động là khoảng từ à, ờ, 0.5 cho đến 2.5 mm thôi đây để mình đo cho các bạn xem cái tấm đá này nó, nó đâu có nó khoảng chỉ khoảng 2.03 mm thôi nó khá là mỏng so với những cái đá tảng thông thường cái dòng đá này sẽ làm giảm được cái kết cấu tường cho các bạn và cái chi phí kết cấu cũng như là cái chi phí vận chuyển Ok các bạn, thì uh, bây giờ mình sẽ uh, chia sẻ cái điều thú vị mà nãy mình có nói với các bạn là uh, tại sao mà bên mình lại nhập cái dòng sản phẩm đá này đây các bạn thấy cái uh, cái sản phẩm đá mỏng ở đây thật ra là cái kích thước của nó là kích thước lớn nó là khoảng mét hai mét bốn còn trước giờ á công ty mình á à, vẫn đã và đang hiện phân phối cái ờ, size tiêu chuẩn này thì cái kích thước này nó khoảng là 6 tấc mét hai thì tại sao hai cái này nó có sự khác biệt à, để mình à, chia sẻ một chút về cái vấn đề này đó là thứ nhất á, là trước đó cái dòng sản phẩm này khách hàng của mình sử dụng á thì ờ, khách hàng cũng có một cái ờ, ý kiến nhỏ nhỏ là như vậy thì là sao mà mình không có thể nào cũng như là làm một cái kích cỡ mà đá nó ờ, bự hơn hay là lớn hơn để có thể là giảm được cái phần ron đá à, để cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ ghép lại bốn cái tấm đá cái size tiêu chuẩn này đây thực ra các bạn thi công ờ, lúc mà thi công ờ, trên ờ, tường này kia nó cũng tường vách này kia nó cũng như chang vậy thôi mà mình phủ lớp keo nữa rồi mình dán lên đó đây đó đây các bạn có thể nhìn thấy á, bên tay trái của bạn là bốn tấm đá sai tiêu chuẩn thì khi chúng ghép lại á, nó các bạn có thể nhìn thấy rõ luôn là nó có khá nhiều cái đường ron thì cái điều này nó làm cho nó có một sự ngăn cách nhất định nhưng đây các bạn thấy bên tay phải của các bạn đây là cái size lớn kích cỡ lớn mà bên mình có sẵn mà mới nhập về thì uh, đây các bạn thấy là cái đường vân đá của nó từ đầu đến cuối là nhìn liền mặt luôn không bị đứt cốt chỗ nào hết và coi như là giảm được hoàn toàn là tất cả cái đường ron luôn thì cái này nó phù hợp cho à, nhu cầu của bạn nếu bạn sử dụng những cái mảng tường mà lớn á, thì bạn nên sử dụng cái này thì nó sẽ giảm được cái đường đo và tiết kiệm cái chi phí mà thi công cũng như là làm liên kết được cái à, bề mặt đá của chúng lại với nhau à. rồi bây giờ mình sẽ à, à, đo cho các bạn xem về kích thước của một tấm đá này nha đây đây kích thước chính xác của nó là 2 m từ 40 mm đó, đó là cái chiều dài này thì nó khoảng là 1 m 220 thì à, uh, thật ra cái tiêu chuẩn này á, là bên mình nhập về là nó chính xác với cái, à, cái kích thước mà những cái tấm bo, tấm bán luôn á là để uh, áp dụng cho vô cho nó chính xác luôn là mình ốp là nó chính xác kích thước đó luôn à, tiện lợi cho cái việc thi công rồi à, thì à, à, rồi bây giờ thì coi như là bây giờ mình giới thiệu cho các bạn về những cái loại vân đá mà hiện tại là bên mình đang sẵn ở to à, mà có kích thước lớn đó chính là đầu tiên là cái thằng vân đá này đây nãy giờ mình chiếu cho các bạn coi đó là burning forest đây là cái màu mà người ta gọi là màu đường cháy các bạn thì đây các bạn thấy không cái này á đa số những khách hàng mà sử dụng bên mình đó người ta bóc ngoại thất rất là nhiều đây người ta ốp ở ngoài tường rào này này kia hoặc là ở ngoài những cái ờ, cái cái cái cổng lớn này kia người ta sử dụng cái này nhìn nó rất là hoang dã nhìn rất là tự nhiên luôn đó đó đây là cái cái cái cái bậc đá đầu tiên rồi à, tiếp theo đó là cái con đá à, này là cái con đá nó có tên là tan tan thì à, cái màu này nó nó nhìn nó khá giống như là cái màu chà phê sữa các bạn thì cái màu này à, hiện tại á, khách hàng bên mình sử dụng chủ yếu chủ yếu luôn là để à, cho phòng ngủ thì nhìn cho nó khá là dịu mắt trước khi ngủ để các bạn có thể à, kết hợp với mấy cái ánh đèn ngủ đó. nói chung là nhìn rất là đẹp đó à, các bạn thấy những cái vòng đá này không đó, rất là sần sùi nhìn rất là thật luôn sờ vô những cái đứt tay luôn các bạn đó đó đó, là cái vòng đá tan tiếp theo đó là đây thì các bạn coi đây đây cái vân này á, nó tên là silver ray thì cái vân này nó khác biệt á, so với những cái vân à, vừa rồi á, các bạn thấy được nếu đó nếu các bạn nhìn chi tiết ở đây các bạn sẽ thấy được cái cái nó như nó có một cái sự ống ánh ở trên mặt đá nhìn nó rất là huyền bí thì ờ, cái này á các bạn có thể tô điểm vô những cái ờ, chi tiết mà những cái mảng tường tối những chi tiết mà xung quanh nó bị tối các bạn có thể điểm thêm cái này vô thì để làm sáng được làm được nổi bật cái cái vị trí mà các bạn muốn nói chung cái ờ, cái cái mặt này nhìn nó nó khá là giống cái màu của bê tông xi măng nhưng mà nhìn rất là tự nhiên nha các bạn mà nó có thêm cái cái cái độ óng ánh của nó nữa đó rồi tiếp theo nha đó đó là cái màu black lại cái màu này thì à, đa số bên mình sử dụng cho những cái công trình à, biệt thự là nhiều tại vì à, người ta cũng đang chú trọng về cái cái kiến trúc hiện đại á thì người ta sử dụng cái này khá là nhiều và tại cái này nó chỉ có đúng một cái màu thôi đó là cái màu đen màu đen như các bạn biết là thứ nhất đơn giản sang trọng lịch lãm đó à, nó có những những cái họa tiết sọc sọc ở đây nữa đó nhìn rất là lạ mắt luôn đó tiếp theo sẽ là cái vân đá Gerardin này các bạn thấy không Chera là cái uh, các bạn biết tưởng tượng nó, nó giống gì không đó nó giống những cái vằn Chera như là vằn của ngựa vậy đó nhưng mà Chera có nghĩa là cái vằn màu xanh xanh lá cây đó các bạn có thể thấy này những cái vệt này á nhìn nó có nét giống như là cái màu à, xanh xanh sẫm màu xanh lá cây và sẫm sẫm á nó nó thêm một cái những cái chi tiết họa tiết mà à, lúng lúng lúng lúng lỗ lỗ nè nhìn khá là gọi là kỳ quặc á nhưng mà nói chung là rất là độc đáo các bạn cái này nếu các bạn mà sử dụng cho nhà vệ sinh hoặc là phòng bếp rất là ok luôn nó nó làm được dịu được, được những cái uh, giống như là những cái phùng nhiệt hay là cái cái vị trí mà nóng các bạn cảm thấy nóng các bạn có thể là đặt cái ờ, con đá này vô khá là phù hợp à, nó làm đỡ trội trội được cái uh, kiến trúc uh, trong cái căn nhà của các bạn và một cái nữa đây á, là mình xin giới thiệu với các bạn đó chính là cái dòng đá xuyên sáng và mình cực kỳ nói chung là mình cực kỳ thích cái loại đá này luôn tại vì nó không chỉ để ờ, ốp tường ốp vách này kia không mà nó còn làm để trang trí như mấy hộp đèn này thì đây các bạn thấy nè cái mặt sau của nó là nhìn nó nó là một cái lớp nền trong suốt còn cái cái mặt mà của đá nó không xuyên sáng các bạn nhìn đây để nó là một cái lớp đen đen thui vậy thôi đó thì đây cái vân đá này á là cái vân đá Âu Tôm Quai thì ờ, ở đây cái mặt đây mình để ở đây thì các bạn không thấy được cái ờ, cái độ ờ, à, gọi là suy sáng của nó nhưng mà đây mình có để sẵn một cái hộp đèn để các bạn thấy là lúc mà có ánh sáng vô nó như thế nào thì ờ, cái ờ, cái đá thẩm xuyên sáng này á các bạn có thể sử dụng cho những cái bức tường vách à, mà các bạn mà muốn làm nổi bật cái chỗ đó thì chỉ cần ốp cái này lên và có một cái đường đi đường dây đèn ở sau xung quanh đó thôi thì bật lên là nó nó tự động nó sẽ giống như vậy và cái vân này á nếu mà nói để cho phù hợp nhất có thể thì các bạn nên sử dụng cho những cái vị trí hoặc là những cái ờ, chi tiết mà nó nó nó nó sáng nó phù hợp với lại những cái ờ, họa tiết sáng hơn tại nó nó sẽ không làm chọi mắt của mình đó cái tiếp theo đó chính là đây cái vân đá Austin rất thích thì cái vân đá này hiện tại đang là best seller của bên mình luôn và đa số là những người mà khách hàng nó sử dụng cái vân đá này từ từ cái dạng mà không xuyên sáng cho đến xuyên sáng đều thích cái vân đá này do thứ nhất nó phù hợp hình như là tất cả đa số mọi vị trí luôn á tại các bạn thấy là nó vừa có một cái mảng tối vừa có một cái mảng sáng các bạn có thể kết hợp bất cứ một cái uh, vô một cái họa tiết sáng tối nào đều được hết mà cái này nó còn là cái xuyên sáng đó nè cái xuyên sáng này thì rất là à, nói chung là rất rất là độc đáo và thú vị luôn à, còn có một cái nữa là cái loại này á nếu như các bạn mà ốp mà những cái vật dụng mà nội thất á như tủ bàn ghế này kia là nói chung là rất là phù hợp đó lý do tại sao là cái hàng này là best seller của mình vừa rồi á, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về các loại bóng đá cũng như là đá cổ lớn mà công ty mình đang phân phối thì hiện tại công ty mình đang có cái chương trình à, à, hỗ trợ cho khách hàng cũng như là ưu đãi cũng như là khuyến mãi thì nếu mà các bạn á, cần thêm thông tin về à, ưu đãi khuyến mãi hoặc là về vấn đề tư vấn kỹ thuật á, các bạn có thể à, comment ở bên dưới hoặc là liên hệ cái số hotline là 0901 189 896 hoặc có thể các bạn truy cập vô trang web của công ty An Anhome đó là www.anhome.vn Nếu mà các bạn cảm thấy à, video này thú vị thì à, cho mình xin một like một share nhé. Cảm ơn các bạn à, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.